ok xin chào tất cả anh em đang xem livestream anh em ơi à, với khả chúc anh em buổi tối xem live vậy anh em ơi Tao bây giờ thì Khải sẽ phát lần đấu khả ta liên đấu trận đầu tiên đấy anh em ơi xong rồi ra phát lương anh em tiếp tục rồi, vô hết giờ rồi sắp hết giờ rồi. ok ôi vẫn cầm ôi cầm đau hồng kia mà chắc là mấy phút rồi một phút anh em ơi không kịp giờ rồi ra ra ra được được thì cái đau đấy độ đau này xong mà đánh được cái đau anh em ơi đau đâu đau đau cuốn thôi xong đủ cái đau đóng tiêu đâu đủ đau sao nó mất tiêu rồi vô chừng một á trời ơi cuốn mất đau mất cái đau nó mất tiêu rồi em ơi à, chịu rồi không có cái đau rồi em ơi à đây ờ à, hình quá gặp con lôn hai một cuốn thôi xong con lôn hai một cuốn rồi rồi ok thế này mày lâu lâu anh cuốn anh cuốn này cái đao săn anh cuốn này đao tím đâu rồi được không được không được không cái cái cái này ra được à cái tu chân hoàng ra được được à được cái đao cái đao kia đao tím là anh cuốn này thì mình đéo biết đây đây đây anh anh vô bên trong giùm em luôn đi đồ trận này em quýnh đau hồng kim luôn tự nhiên đang vô bên trong luôn anh ơi anh em nhận lương là đứng từ việt nam luôn nha anh em ơi con của mình bao nhiêu mình cứ tưởng là không dùng được anh cuốn vô bên trong giao dịch mà em lên cuốn rồi ở đâu á bên trong khu vực hậu trường liên đấu này rồi anh em nào nhận lương thì cứ nhận này ok bạn dịch chống khả này người ta mang dịch này vừa liên đấu vừa làm cái vấn đề phát lương này em đợi cả chút rồi nè đó mới đổi ngựa ngon lành anh em ơi ở ngựa khán giả bảy cho màn đánh cho nó sướng Ủa cái con mặt nạ kháng cả 5% em đỡ cho mặt đâu anh Cuốn ơi Để em mang cho anh em động đấy Cuốn ơi thì đấy lúc nó sướng ấy anh đã biết anh đáp đấy rồi anh anh đây đây đây em đang đứng à, còn còn còn kim này thằng thằng thằng thằng cún nó cún dạ, dạ. này nó khỏe thế không biết được vô rồi anh nó nhồi nhồi máu cả nấu này mày đó vô vô vô ok lấy này mày ơi hello này mới vô nha hello người nha à, mới vô lần đó tiếp tục này mày mình thì mình uh, anh này còn càng khôn không? Con, anh này còn càng khôn À, chuyển thêm cho cái dòng nữa Đậu xanh Được ta? Hàng sao lúc đánh không dùng đạn đồng trưởng hả đang à, à, theo đao mà đánh trưởng gì đặng mai ơi hello thất sáng hello anh em nha giàu gì đâu anh em ngựa đó ngựa khải vừa đấu giá hôm trước 7 à, ngày anh em mới vứt cho bạn này cầm kháng cả 7 chơi anh em ơi đó ui có người kháng ra chắc luôn chợt lầm ai trong trầm vang từng hồi linh vua đại chiến hơ thành đại lý hay cương dương ok ba rồi béo ơi ok anh em đây nam động em ơi xin ban hùng mỹ ban hùng mỹ bờ tay minh ảo áo minh ảo đại lưng à, u uh, lung nón thủ lý lâm chậm giày thủ lý lâm chậm đào tóc băng sát 100 chứ hôm nay thì vô gặp mình năm độc khủng cũng khó chơi lắm nè mày hôm trước thua hai trận năm độc mà một trận ngày mươi, đó gặp ngày mươi bk hay cũng khó chơi tầm cấm này ngày mươi khỏe quá 150 đủ hết cũng sự vấn này nữa mươi khá là khỏe thấy bàn ok áp sát luôn quá ngại nè Quấn cái bang này áp sát luôn quá ngại không có ngại không có ngại khó không có ngại khó bốc hơi <laughs> một không <laughs> anh cái bang nha em đầu dọn hoài cái bang 17 à, Tuấn rồi em anh cái bang 17 à, Tuấn thằng số 1 số đồng bang đó. Ờ. ở tay định khái áo định khái đóng thủ lý đai à, chó cắn họ giày thủ lý và bỏng tóc sát thương 42 ok anh em ơi tiếp tục trận sâu nha anh em anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi anh em ơi cho anh em sơ qua cái top liên đấu anh em ơi khải nè khải đang thắng 18 thua 3 hạng 19 rồi à, cho anh em xem sơ top 10 top 10 hai một cuốn thắng 39 thu 9 kết thúc giải thu 9 trận top 1 tiếp tục uh, ờ, Core cái bang 36 thu 11 đó thắng 36 thua 11 rồi là bắt Lương năm độc thắng 34 thu 14 uh, Điêu Thuyền thắng 27 thua 21 hàng 4 hàng năm thiếu năm canh 10 tháng 2 16 thua 10 đó. Tango ra tháng 25 thu 16 game 10 tỷ lệ mình lên top cũng khá là cao nha năm uh, Stoda 25 thua 17 Tháng 25 thu đến 17 Lâm Viết Nhạn tháng 24 thua 14 Đại tỷ tháng 25 thua 15 Trời thua quá nhiều luôn em ơi Thắng 9 Dragon thắng 22 thua 10 Đó Tỷ lệ mình cố gắng lên tốt thì vẫn có nha em Cơ hội khá là cao Thắng 18 thua 3 thôi Ok chưa à, Tầm này đi được 1 phần 2 chặng đường anh em à 1 phần 2 chặng đường này Cố gắng thôi Duy khả cho mình 140 155 Chết chào lỡ chục chục xúc rồi ừ. Rồi người ta mắc ba đường mắc cởi rồi cứ bình thường mình có tiền không có biết ai mà nghẹt nước không có dòng hết dòng rồi Rồi, tiếp tục anh em ơi. Xem đồ thiên nhẫn khánh rầu à. Đâu. <clears throat> gặp ai đây anh em ơi hello em mới vô nha chúng mày tiếp tục lên đón trận tiếp theo anh em ơi <clears throat> vẫn mình vẫn cầm theo nem động anh em ơi quên mình, vẫn vẫn cầm theo giải độc rồi xe ở đâu đây ngày mười một bốn rồi này gặp mấy ngày mây này là mình bộc chất ngay anh em chứ sợ ngày mây nó bận đồ khủng khủng tới còn mấy ngày mây này là đánh tốt cố lên đủ chân bốn quậy luôn cấp cũng khá là ngang mình đấy tình anh em cái bàn đo thiên nhẫn cánh râu đâu sao không thấy ta ui cái bàn này đồ nem hành ngon ấy bàn mình ấy tình xa tình xa là thiếu nước bóng rồi thiếu nước bóng xin lòng câu hồi phi về gian tới nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau nhưng bao sóng to vẫn đầy trời cất tiếng ta một đời sao gươm khắp mọi nơi do ta thành đại chiến kia đời ta đã tìm nàng ta quyết sẽ gặp nàng ôi ngậm nậu nghe xong xong 着你立下中途不後仍會大千去平大lý tương dương lửa trần hoa tôi người ơi giờ này em ở đâu Win Nha Nam trong trận khác cái gì mà ghẹn các bạn là quấn được hết nè mà đa trên ít đồ giữ hết rồi tiếp tục trận khác rồi mời Rồi ok anh em ơi, làm trận cuối anh em ơi. Ai võ đang công lôn lên 20-10 nè, cứ chia nhau kỳ hội một quốc. Ừ. ai 10 trận cuối cùng em ơi. Ủa sao hai một cuốn vẫn còn đánh ta? Cái này khác nữa. Ôi, cái này khác anh em ơi. Này khác. Trời ơi này có lon này có lon ngày ba đây lá bạc lượng Uầy, thứ làm đau, chất tôi rồi trời ơi chất tôi rồi em ơi đấu săn thua thua thua thua chịu vậy chịu vậy ôi giời câu giờ thôi anh em ơi không thể nào đánh được câu giờ giờ thứ năm rồi anh em ơi ui à xem tới giờ chót rồi phải lên Uầy, ông đàn tóc muốn giá mang thiệt ui Uầy sao <laughs> Chịu anh em à Má gặp chúng thiếu lâm khúc cũng khủng chịu rồi Đậu gì mà chém khỏe vái lên Chúng lập gọng hai mà đau chết liền Mới uống sáu bình máu Không kịp nhủ uống máu luôn Quá khỏe rồi Tầm này người thiếu lâm này thua chất Có câu đàm cũng thua Trời ơi đồ <laughs> Thua chấp nhận Thiếu lâm xe mình mình quanh một bên cũng cũng đánh không lại Bạch này càng thua Má gì mà chém hai mà ca chấp vãi thì không kịp nhồi máu luôn <laughs> khỏe vãi chưa nè thôi chấp nhận thua gặp đúng thiếu lâm chấp nhận rồi rồi lại lấy ngược anh em đang xem cho khảo like chơi nè mày cho anh em xem lại top 1 đến 10 nè mày chúng thiếu lâm người đó chém hai cái ba cái chứ này đặt móc 100 trăm ờ, đó lên được một hai sáu không ta Má, lên một hai sáu được chiếm ai chịu nổi 19 thua bốn nè mày tỷ lệ được 1 phần hai chặng đường nè ơi khó quá 9 thu 4 Cốc sơ qua này anh em cùng xem rồi Rồi Cái áo này đang cái này mày mấy thiếu lâm kia á mình còn câu kéo câu kéo rồi mình chạy chạy mình đam đam vài cám mình câu giờ nhưng mà nói thiệt với anh em có câu giờ thì tầm với thiếu lâm đó có, có câu giờ cỡ nào cũng thua thiếu lâm mình đây mà mình vứt auto mình đứng đứng yên một chỗ mà nem động này còn đánh không lại luôn nè auto không á đừng nói mà lại rồi cái dịch lại nữa gặp tiểu long đó thấy thua chắc rồi số đen là chịu rồi em ơi không còn gì để nói anh em đang xem cho một like một đăng ký kênh ủng hộ cho nha em ơi hãy tiếp tục làm video cho anh em xem nhé